Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Long bị vây tứ phía, Nguyễn Phú Trọng đang quăng trải tóm cá to. Vụ công ty Việt Á như vết dầu loang, lần lượt, lần lượt, từng người, từng người nối đuôi nhau đưa vào nhà giam và tưởng rằng cấu kết với mọi tỉnh thành để kết bèo kéo cánh lớn thì sẽ an toàn. Nhưng hiện tại cho thấy mafia tại Bộ Y tế không còn an toàn nữa. Hôm 27 tháng 5, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc khởi tố bắt tạm giam giám đốc và bốn quan chức CDC Đắk Lắc liên quan đến vụ mua sắm kit xét nghiệm Việt Á. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết họ đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Chí, Giám đốc CDC Đắk Lắc do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này. Đây là hình ảnh thông tin bắt 5 quan chức CDC tại Đắk Lắk. Cùng chung số phận với ông Trí còn có ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính kế toán, ông Đặng Minh Tuyết, phó trưởng khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Mai Anh, nhân viên khoa dược. Ngoài năm quan chức tại CDC Đắk Lắk, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can đối với bà Đinh Lê Na, nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên để điều tra về cùng hành vi nêu trên. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định bắt tạm giam đối với ba người bao gồm ông Trịnh Quang Trí, ông Trần Thanh Mỹ và bà Trần Thị Nguyên Hằng. Vụ công ty Việt Á cho đến nay, người bị bắt rất nhiều, giải rác khắp các tỉnh thành trong cả nước và còn đang tiếp tục bắt nữa. Đây được xem là một tấm lưới mà ông Nguyễn Phú Trọng đang quăng ra để vây bắt những nhân vật cộm cán ở vị trí cao. Bộ Y tế chính là nơi đang xảy ra tiêu cực rất lớn, cái ung nhọt lớn chưa từng có đang sắp nổ tung. Đáng chú ý là ngày 25 tháng 5, Bộ Công an thông báo đã bắt một phó phòng của Bộ Y tế liên quan đến vụ Việt Á Nguyễn Huỳnh. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, thì tội của này là lợi dụng vị trí công tác để can thiệp kit xét nghiệm của công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành trái quy định. Ông Nguyễn Huỳnh Huỳnh thì bị buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự của năm 2015. Đây là hình ảnh thông tin bắt ông Nguyễn Huỳnh. Theo Bộ Công an, cơ quan này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Được biết rằng ông Nguyễn Huỳnh chính là thư ký của ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông này đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, trình ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành về kit xét nghiệm cho công ty Việt Á trái với quy định của pháp luật là thư ký của ông Bộ trưởng Nguyễn Huỳnh thì làm sao có thể tự ý quyết định những công việc quan trọng mà không có ý kiến của Bộ trưởng cho được. Việc bắt ông Nguyễn Huỳnh cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng từ chỗ bổ vây tứ phía giờ là tiến sát tới nách ông Nguyễn Thành Long. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Người dân Việt Nam cần ông Nguyễn Phú Trọng ra tay xử lý thật nghiêm ông Bộ trưởng Bộ Y tế này bởi một con người nắm sức khỏe cho toàn dân với hàng trăm triệu người mà đi cấu kết với gian thương trục lợi toàn dân trong lúc người ta đang phải vất vả đối phó với đại dịch, khốn khổ trong đời sống đã là một điều không thể chấp nhận được. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng dơ cao đánh khẽ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì nay người dân không muốn điều đó lặp lại với ông Nguyễn Thành Long. Trước mắt, ngành y đang bị đảo sới tìm bắt những con sâu. Tuy nhiên, sâu chúa nằm trong Bộ Y tế thì ông Trọng chưa thực sự chạm đến. Nếu không tóm được sâu chúa này, người dân sẽ còn khổ dài và không biết cầu cứu được ai. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vợ Trịnh Văn Quyết thoát hiểm trong gan tấc, tài hay hên? Vụ án ông Trịnh Văn Quyết đang đổ bể, ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có 5 nhân vật cộng cán trong ngành chứng khoán nhà nước. Đó là Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, ông Vũ Bằng, cựu Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, hậu quả do ông Trịnh Văn Quyết gây ra không chỉ dừng lại ở đó mà còn ảnh hưởng rất nặng nề đến tập đoàn FEC. Hàng loạt dự án của FEC đã bị hủy, cổ phiếu của họ FEC bị kiểm soát chặt chẽ và cho những giao dịch một số loại. Trong họ FEC cũng bị ngừng giao dịch. Đây là hình ảnh cho phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết. Tiếp tục tấn công vào gia đình ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 14 tháng 4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng ra soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản của ông Trịnh Văn Quyết và của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo của FEC khác. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã có văn bản gửi các ngân hàng bao gồm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam và Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Cũng như Ngân hàng Quốc dân và đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn FEC. Theo một số nguồn tin, thì gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn chưa phong tỏa được các tài khoản của phu nhân ông Trịnh Văn Quyết vì theo tin được biết, vợ ông Trịnh Văn Quyết đã lường trước hậu quả khi mà ông Trịnh Văn Quyết bán chui chót lọt hơn 50 triệu cổ phiếu FEC để thu lời bất chính 400 tỷ đồng vào hồi năm 2017. Đây là hình ảnh mã chứng khoán rose bị hạn chế giao dịch. Theo tờ báo Việt Nam Biz cho biết, bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Trịnh Văn Quyết đã bán hết gần 27 triệu cổ phiếu của rose thu khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm 2019. Loại cổ phiếu rose của công ty xây dựng FEC Faros theo phương thức thỏa thuận. Đây được xem là cú né đòn kịp thời bởi ngày 26 tháng 5, các báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Kể từ ngày 1 tháng 6, cổ phiếu FEC của tập đoàn FEC Ros của công ty cổ phần xây dựng FEC Faros và của hai công ty cổ phần nông dược đã bị hạn chế giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là Sở Giao dịch này đưa ra là cả ba doanh nghiệp kể trên đều chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 5 cổ phiếu của FEC tăng 0,6% lên 6.660 đồng một cổ phiếu. Ngược lại, rose và hai đã giảm gần lần lượt là 3,5% và 0,9%, nhưng cả ba cổ phiếu họ FEC đều giảm gần 70% so với giá đầu năm nay. Mới đây, FEC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán và báo cáo thường niên vào năm 2021. Giải trình về vấn đề này, FEC cho biết công ty kiểm toán tư vấn đất Việt hiện là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FEC Group. Nhưng ngày 30 tháng 3, công ty kiểm toán này đã bị Ủy ban chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Vì vậy, báo cáo tài chính năm 2021 của FEC cho đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn. Đây là hình ảnh bà vợ của ông Trịnh Văn Quyết đã bán tống hết cổ phiếu Ross. FEC đang đứng trong vùng tầm bão, cổ phiếu cũng đang bị hạn chế giao dịch, rất có thể bị cấm giao dịch nếu cơ quan điều tra phát hiện ra tình tiết mới liên quan đến các cổ phiếu này. Bà Lê Thị Ngọc Diệp đã thoái hết cổ phần từ năm 2019, được xem là dự tính trước chứ không phải là hên. Bởi làm ăn kiểu ông Trịnh Văn Quyết trước sau rồi cũng bị vỡ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.